trưởng lão Thích Thông Lạc. Các con biết khổ là tại tập tham, cho nên lũ lụt, bởi vì tham là cho nên lũ lụt bão tố điều là nếu mà mọi người đều sống thì sống với năm giới thì không có bảo tố tại sao bảo tố nó còn thấy nó nó hiện ra chỗ này mà rồi sao nó đi tẹt lên mà sao nó đi thẳng lên không có gì tại bữa nay nó có thiện gì đó từ đưa thiện đẩy mà nếu không khéo ở đây là má một cái nó quanh lợi không phải nói thật mà từ từ ác nó lập cái cái, cái, cái ác nó hút cứ sống thiện thì nó coi ra đây cái nơi nào mà cái người thì ở nhiều còn cái nơi nào mà cái ác coi chừng dùng bắt cá lúc nào cũng biết thầy là cái vùng đó là vùng chết thầy nói mà cái vùng mà ở sông ở biển mà chài lưới thì cái vùng đó là vùng vậy ở cái vùng ở nước mà bị săn mà thú vật chỉ dọc rồi thì đó là thứ mà nó sẽ sắp hàng sắp sửa của à, mưa nhiều thì bắt đầu nó lỡ núi chứ gì nhà cửa mấy cái ông đồng bào thượng ở đó thì săn bắn ăn thì nó tụt xuống hố chứ sao à, thì hiện tượng bây giờ mình thấy rồi còn sống như bình thường có gì hết là nó đừng được hạ được cái được hạ được cái hạ đó cho nên thì rồi thì đi họp là mặt trận nó sẽ tạo nó là khổ quá đi nó tin đúng rồi thầy nó tin linh này tôi nhiều lắm mà <laughs> ở đâu cũng vậy tin linh tôi bớt đấy dạ. cho nên tin linh nó mới yên như thế này không kéo nó ngập lụt hết nó không đủ không bảo nhưng mà nó ngập nó cũng hư hại thấy lực lượng mình cũng hư hại bây giờ cũng thấy mấy con đi vô cái vùng này cái cô đáo là thầy nói tôi là thầy định tu việc rồi thì ờ, thời tiết tất cả cái gì nó cũng bị ảnh là ví dụ như một người ở trong gia đình mà trong gia đình có năm người mà chỉ một người làm việc nó đã tạo cái duyên cái duyên cho gia đình họ rất là thầy nói một người thôi một người giữ giới cho trọn vẹn nhưng mà không ngờ trong gia đình những người khác tuy là họ có giữ giới nhưng họ được tạo cái sự tai nạn và sự xảy ra cho gia đình chỉ có một người thôi mà nó lôi hết người làm thiện mà nó chuyển cả cái ác của của cái từng cái quả đó mà nếu mà trong năm người ở trong gia đình mà luôn xuất hiện với nhau hết không tai quả không tai nạn không tai nạn giao thông gì phải là cái gia đình bệnh tật nó cũng đào sờ đi đầu ra kia mới xả vô xong cái hết khỏi không nữa <laughs> nó đau sơ nó đau cảm nó đau này kia nhẹ nhàng thôi nó cũng đau đau ở trong cái thân mình nên nó có gì thay vì phải nặng thì nó là nhẹ dạ nó làm cho cái cả gia đình chỉ họ không còn đó nếu mà nó đau nặng nó đi nhà thương bác sĩ hộ sẽ già già đau yếu hộ thì này tiêu rồi do lắng đâu có hỏi ông lo không mà cả gia đình cũng không nhưng mà mình xuất hiện rồi thì không lo nữa cho này mấy con nhớ nhớ là thầy thì biết lệ dạ là mấy con thấy ở gia đình có yên mấy con cứ đến đây thì thầy quan ngại của cô không cho một hết ở thì lại họ có gì mấy con ạ là ta đến hai con tu vậy vậy vậy vậy thầy dạy chỉ dạy đến con thì thầy hướng dẫn con cách thức ở ờ, cái đó là cái gì còn phải phá như thế này thế này thì là đẹp có gì rồi ở gần với thầy cứ hỏi à, bất kỳ bất kỳ lúc nào giờ nào à, ví dụ như còn ở đây đi có uống thì nó còn nói chuyện con tu bây giờ nó bị hôn thành như vậy á và nó bị tử như vậy hình ảnh thì nó hiện ra vậy à, muốn nói với thầy con con thiếu được con trình bày này thầy cứ làm thầy biết con thầy biết liền hỏi là thầy biết ở chỗ nào mà và thầy đã chỉ à bây giờ con phải ngồi đây tu thì thầy ngồi đây con tập đi họ đứng rồi thì con tập thì thả được chưa thả được rồi thôi thì còn nữa thì tu đi hôm nay ông ấy con thấy yên tâm mới thầy thầy nói thật sự mấy con nghĩ gì mà có thầy ngồi thì mấy con sẽ bây giờ hôm tập thì như một cái cuộc lưu trước không có thầy ngồi đó nó cũng sẽ <coughs> tập sợ mấy không họ không có thầy nó gục <laughs> thầy thầy nó sợ cái người Việt Nam mình á thẩm sĩ của người Trung Quốc thì, thì không là về cái là không thể địa lý còn như không à nói chung nó cũng dựa vào cái lực của nhân quả âm dương không thấy cái vùng đó nó cái hương nó dựa dương âm nó rất rõ cho nên về cái mình sống hát ở chỗ đó nữa con thấy bây giờ ở ờ, à, nhà địa lý thế coi à, giờ cửa cái ra hướng này hướng này chỗ này là hướng tỉnh làm nhưng mà ông làm ác ở cửa ông hiểu hết nói đúng không cho nên cũng quyết định ba cái bằng tu làm người đã làm người chưa được thì chính Việt Nam mình cái câu nói đó là dạ. tôi chỉ có thế là Việt Nam mình chính nhắc còn tụi bây tu thì tu chứ nhân thì được là cũng như thầy nói rằng một người làm chuyện cứu được cả năm trăm người thì đúng rồi một người đó không có tu nhân tích đức thì làm sao vượt cỡ được những người kia mà 满月。 nhưng họ sống ở trong năm giới họ thì nó đúng cho nên do đó họ có bị tan sự không nó chịu những gì nó chịu nhân quả nó thay đổi không? cho nên vì vậy mà cái nghiệp nó thay đổi chẳng hạn con sống thiện hồi nào bây giờ con làm ác đi thì cái nghiệp của con cái nghiệp con là nghiệp ác phải không nhưng bây giờ con sống thiện thì cái nghiệp đó nó giảm nó giảm lại nó nhẹ lần nhẹ lần cho để con con nhiều là nhiều nó thành một cái khối sáng của con nhiều con hiểu không cái khối ăn nhiều lần mà cuốn như vậy gọi là nghiệp lực của con đó là chờ khi con bỏ cái thân này đó cái lực sân đó đó tương ưng với người nào sân như vậy thì mà nếu mà không có con người thân như vậy cái thân đó nó sẽ thành con ác thú chính cái sự cái nghiệp đó nó sẽ mà nó nhiều người trong cái khoảng thời gian mà con tạo mình đang sống là mình, mình đang sống tạo ra một mình vẫn tạo ra vẫn tạo ra cũng như một cái cây nó đang sống nó vẫn ra trái hoài rồi đến khi mà nó chết cái mùa cuối cùng của nó nó chết cái cây đó thì nó không mùa trái nữa ta thấy rồi được đó, con thấy nhân quả của con người với nhân quả họ học nó tương với nhau chứ nó giống nhau thế đâu có nghĩa là tôi có linh hồn thì tôi thấy thành con người thôi con này nghiệp lực giờ xác định là không phải có một linh hồn yeah. Dạ. À, linh hồn tái sanh thì bây giờ có 3 tỷ thì bây giờ nó phải sinh 3 tỷ thôi chứ sao lại nó lại linh hồn đâu mà thấy không lẽ đừng có đời nào mà xuống đây được con người không gì nữa từ con gà nhiều quá hoàn toàn mà áp chừng nào thì người ta lại sống người ta lại nuôi bởi vì để thiên nhiên thì ít quá cho nên người ta tạo ra trại chăn nuôi bò xanh răng bò